chào 500 anh em đam mê sóc đĩa bịp đã đến với kênh youtube của điện tử Hải Tuân thì à, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về những cái con à, bắt tàng hình không tang nha anh em <clears throat> cái dòng bắt tàng hình không tang thì có gồm những dòng sản phẩm gì thì à, mình sẽ giới thiệu cho anh em ở trên cái video này à, nhiều anh em đã quen thuộc cái dòng bát rồi nhưng mà còn rất là nhiều anh em chưa biết đến cái dòng bát tàng hình không tang này thì một bộ bát tàng hình không tang khi anh em mua thì nó sẽ gồm những cái gì thì mình sẽ giới thiệu cho anh em <coughs> đầu tiên là anh em sẽ được một con bát tàng hình này đó, một con bát tàng hình bao tét lửa tét nước đỏ hoàng cho anh em rất là ok và ra một bộ khiển này bát tàng hình này là dòng bát tiết kiệm pin dòng bát khiển nha anh em nên anh em hoàn toàn có thể à, chơi từ 4 đến 5 tiếng một bộ rung này Đấy, một bộ rung phím thì à, cái này để sử dụng như thế này thì anh em mà có kỹ thuật làm bên ngoài thì anh em sẽ phím cho nhau khoảng cách phím rung thì à, sẽ là khoảng 15 à, đến 20 mét nên em có thể báo cho nhau là từ phòng này sang phòng khác hoặc là tầng trên tầng dưới hoàn toàn ok Đấy. <coughs> đây là sử dụng cho kỹ thuật nhé đây còn một bộ wifi kết nối với điện thoại thì à, để làm màn soi thì anh em không thích à, những cái bộ màn soi trước thế trước như là 1280 em có thể sử dụng điện thoại soi này 1280 2730 hoặc là bộ màn dây đấy những cái bộ màn dây thì anh em cứ ấn đăng ký kênh vào kênh của mình để xem có rất là nhiều video hướng dẫn anh em cái con bát sử dụng con bát này rồi nên anh em hoàn toàn có thể ờ, ờ, đăng ký kênh để vào một ờ, sạc này sạc này là sạc từ 100 phần trăm nhé anh em hoàn toàn có thể <clears throat> cắm sạc này đấy mình sẽ cắm sạc cho anh em xem con bát này sạc như thế nào nhé đấy, anh em thấy đèn nhấp nháy không khi đặt bát lên này nó sẽ báo đồ nghĩa là đèn anh em đang sạc bát anh em đang sạc anh em sạc khoảng cho mình khoảng 3 tiếng là nó sẽ đầy Đấy, đầy là đèn nó sẽ báo xanh nhưng mà em chỉ sạc cho mình khoảng 3 tiếng thôi 3 tiếng thì nó sẽ chơi được khoảng 4 tiếng rất là ok đây là một cục wifi thì à, cách kết nối với con wifi này như thế nào thì à, anh em hãy ấn đăng ký kênh và vào kênh của mình để xem nhé mình đã hướng dẫn anh em rồi đấy một bộ bát thì đơn giản như thế thôi còn về mẫu ma bát thì nó đa dạng lắm anh em đa dạng chủng loại thì anh em thích làm mẫu bát như thế nào cũng có đây là một cái mẫu bát lô Haco đít xanh này ngoài ra còn mẫu bát Long Phương đây mẫu bát Long Phương của anh em đây mẫu bát này đã quen thuộc với những anh em chưa đám cưới đám xin đấy rất là nhiều mẫu bát lô Haco này ngoài ra còn dòng bát đít trắng tinh đấy hoặc là những con mẫu bát uh, hoa anh em cũng có thể đặt làm riêng mẫu bát theo yêu cầu của mình nhé mẫu bát theo yêu cầu của mình thì anh em có thể uh, à, <clears throat> nhân hệ trực tiếp với mình để đặt gửi hình ảnh bát cho mình nếu mà có sẵn thì mình sẽ làm gửi luôn cho anh em còn không có sẵn thì anh em phải đợi tầm 4 đến 5 tiếng để làm anh em gửi hai con bát xanh chín lên mình sẽ làm cho anh em thành một con bát tàng hình không tan. đó là ok Đấy. sơ qua về các thiết bị các mẫu bát như thế thôi còn cách chơi thì nó rất là đơn giản anh em chỉ việc đưa được bát vào sắp cái này Đấy. bấm kia thế là biết chẵn lẻ lẻ ba đen à, ba xanh một đen mở cho anh em xem này Đấy. <coughs> mở cho anh em tiếp sóc tiếp nha Đấy, mở này Đấy, sấp đôi Đấy. đánh như thế này thì có gì không đánh được nữa không anh em <coughs> đánh như thế này có đánh được nữa không Đấy, rất là ok đúng không anh em sâm đôi tiếp này 10 tiếng thì chuyển cả 10 mà trăm tiếng thì chuyển cả trăm anh em có thể lên trực tiếp cơ sở mình để thử hàng nhé một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông thì anh em lên cơ sở nào cũng được Đấy, cứ alo trước cho mình mình sẽ chuẩn bị bát và chuẩn bị đồ cho anh em anh em thử thì anh em có thể mang quân vị của mình đi hoặc là đĩa của mình đi mình chỉ mang mỗi bát ra thôi đấy là nếu anh em chưa tin tưởng còn uh, tuần Macau thì bán hàng hơn 15 năm rồi đấy, rất là uy tín thì à, anh em uh, đấy có thể liên hệ trực tiếp và hotline 0844 17 từ quý 9 hoặc là kết bạn Zalo với mình Đấy. cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào toàn thể anh em